khẩn cấp như vỡ đập, vỡ đê. Thái Bình, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ Trung Quốc. Ngày hôm nay, bệnh nhân COVID-19 số 91 phi công người Anh đã được chuyển ra sân bay để bay ra Hà Nội và sau đó là bay về nước. Quá trình điều trị và phục hồi bệnh nhân 91, bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng nhất ở Việt Nam cho đến nay đã được tổng hợp đầy đủ trong họp báo của Bộ Y tế sáng nay. Hành trình điều trị và phục hồi của bệnh nhân 91 được chia làm hai giai đoạn. 66 ngày tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh điều trị khỏi COVID-19. Sau đó bệnh nhân điều trị phục hồi tại bệnh viện Trợ Rẫy. Sau 115 ngày điều trị, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn và đủ điều kiện an toàn để về nước. Tôi cảm ơn tình cảm của người dân Việt Nam. Tôi cảm ơn những y tá, bác sĩ đã điều trị, chăm sóc cho tôi, giúp tôi ngồi ở đây. Tôi muốn cảm ơn mọi người vì tất cả. Mọi người đã giúp tôi trở về nhà với tình trạng sức khỏe tốt nhất. Tôi xin gửi lời cảm ơn những nỗ lực của chính phủ, bác sĩ Việt Nam trong hành trình chống dịch bệnh COVID-19 suốt 5 tháng qua. Trong thời gian vừa rồi đã hỗ trợ các công dân Anh điều trị COVID-19 và tại các khu cách ly. Tất cả các công dân Anh đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trong suốt quá trình họ ở Việt Nam. Tôi cũng xin chúc mừng Việt Nam đã không có bệnh nhân nào tử vong do COVID-19 để vận chuyển bệnh nhân về nước an toàn, các bác sĩ tại Bệnh viện Trợ Rẫy và Phòng khám gia đình, cơ sở y tế được công ty bảo hiểm của bệnh nhân lựa chọn đã đưa ra nhiều phương án. Chúng tôi đã tính toán từng giai đoạn một và mỗi giai đoạn đó mình đều dự phòng tình huống nặng nhất có thể xảy ra. À, nếu như bệnh nhân phải cấp cứu trong những giai đoạn đó thì à, bệnh nhân sẽ được vận chuyển về bệnh viện nào gần nhất. Thì thực sự chúng tôi cho rằng đấy chính là cái uh, tinh thần Việt Nam của cái ờ, lương tâm trách nhiệm của người thầy thuốc chúng ta còn nước còn tác Chiều nay, bệnh nhân 91 đã ra Hà Nội và trong đêm nay sẽ bay về Anh. Dự kiến chuyến bay kéo dài trong 32 tiếng. Bệnh nhân sẽ được các nhân viên y tế của phòng khám gia đình theo dõi sức khỏe trong suốt hành trình. Vâng, việc bệnh nhân 91, một bệnh nhân rất nặng với nhiều biến chứng, thậm chí là từng phải tính đến phương án ghép phổi, có thể khỏi bệnh và về nước, đã minh chứng cho trình độ và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm tuyệt vời của Việt Nam đối với các công dân nước ngoài không may bị nhiễm bệnh. Vâng, tới đây thì chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.